Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của VT88. Tiếp nối trong series video đánh giá giới thiệu về dòng laptop Dell. Thì ngày hôm nay mình các bạn sẽ cùng nhau đánh giá về dòng laptop Dell tiêu của thương hiệu Dell. Xem nó có những đặc điểm gì và nó phù hợp với đối tượng công việc như thế nào. Và sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu video nhé. Dell Latitude có thiết kế màu sắc rất đặc trưng, không lẫn đâu được so với những dòng laptop khác. Nó không màu mè, thời trang như dòng Dell Xperia hay là Dell Virtual. Nó mang phong cách khá là lịch thiệp, đương đại. Các chi tiết được thiết kế khá là kỹ càng, mang nét đặc thù riêng của dòng Dell Latitude. Dell Latitude còn có khả năng chịu tác động vật lý khá tốt nhờ độ bền và khả năng bảo mật cao theo đúng tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Đồng thời, vẫn đảm bảo được độ mỏng nhẹ của một chiếc Ultrabook. Nói thêm về độ mỏng của đeo Latitude thì nó không hướng đến thiết kế mỏng như đeo XPS hay các dòng khác. Điều mà đeo Latitude hướng đến đó là độ bền của máy. Nếu nói về độ bền của đeo Latitude thì nó xếp hàng vào những chiếc máy nồi đồng cối đá trên thị trường. Có một điều mà mình thích nhất ở dòng đeo Latitude này đó là bộ bàn phím của nó. Bộ bàn phím của đeo Latitude có độ ờ, hành trình phím rộng độ này, ờ, độ đàn hồi của phím tốt đặc biệt là rất là thích khi các bạn làm công việc sử dụng nhiều đến bàn phím nhập liệu nhiều như là công việc viết cốt chất lượng của nó thì chỉ sau duy nhất dòng Lenovo ThinkPad mà thôi và còn ngoài ra có thể nói là gần như vô đối kể cả là so với dòng MacBook và để đánh giá sâu hơn và chi tiết hơn về dòng máy này thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đánh giá hai sản phẩm hai dòng hai chiếc máy đặc trưng của dòng Dell Latitude mà mình có chuẩn bị ở đây đó chiếc Dell Latitude 7480 và Dell Latitude 3390 hai chiếc máy mang nét đặc trưng riêng của dòng Dell Latitude mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nó không thể lẫn vào đâu được từ thiết kế đến màu sắc so với những dòng laptop khác và đầu tiên chúng ta cùng nhau đánh giá về chiếc Dell Latitude 7480 Dell Latitude 7480 mang thiết kế khá đặc trưng của dòng Latitude một thiết kế vuông vắn và chắc chắn một màu đen nhung chiếc ờ, máy này được sơn phủ một lớp sơn nhám khá là mềm và mịn giờ cảm giác rất là thích đặc biệt là không bám vân tay logo đeo được làm từ vật liệu từ kim loại nhôm khá là sáng bóng nổi bật ở chính giữa bàn lề của máy được làm từ thép khá là chắc chắn và làm theo dạng liền trục dài một khối và bản lề này giúp máy có thể mở theo một góc 180 độ như thế này giúp các bạn có thể tùy lựa chọn theo nhiều góc độ khác nhau khi làm việc à, chúng ta đánh giá ở phía mặt là phía mặt đáy của máy này là một khe tản nhiệt dài và rộng giúp máy làm mát nhanh hơn khi các bạn sử dụng à, loa loa cũng được để, ở phía dưới này loa của dòng Dell DLTU 7480 này tuy không đánh giá quá cao nhưng uh, như theo cá nhân mình theo đánh giá của cá nhân mình thì cũng khá là ổn đối với một chiếc Ultrabook khi các bạn xem phim cũng như là nghe nhạc rồi, tiếp theo là các cổng kết nối, các cổng kết nối. Các cổng kết nối của dòng DLU 7480 này thì bên này là một ờ, cổng ờ, kết nối internet này, một cổng kết nối USB, một khe đọc thẻ nhớ micro SD và phía dưới này nó còn thêm ờ, đặc biệt nó khác nó còn thêm một khe đọc sim để các bạn lắp sim 3G 4G để kết nối internet phía mặt bên này thì chúng ta có một cổng sạc này một cổng kết nối tai C cổng HDMI đây là khe đọc uh, hai khe đọc của USB hai cổng kết nối USB tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về à, màn hình của chiếc máy này vậy chúng ta tìm hiểu phía trong đầu tiên màn hình trước màn hình của Dell 7480 à, đó là một dạng màn hình 14 inch với độ phân giải là màn hình Full HD màn hình có viền khá là mỏng gọn tuy không được uh, so sánh với dòng ờ, Dell XPS thì không thể bằng được tuy nhiên đối với một số dòng Ultrabook thì mình cũng đánh giá khá cao ở chiếc màn hình này à, nó được trang bị thêm camera ở phía trên của màn hình ở chính giữa màn hình này độ phân giải Full HD cho nên độ phân giải hình ảnh cho hình ảnh hiển thị sắc nét khá là tốt à, về bàn phím thì như mình đã nói ngay từ đầu bộ bàn phím của Dell Lightyear thì thực sự là không thể chê đâu được nó chỉ sau duy nhất dòng dòng máy Lenovo ThinkPad mà thôi còn so với các dòng khác gần như không đối thủ khi mà hành trình phím rộng độ nảy độ đàn hồi của phím rất là tốt <clears throat> đấy điểm tì tay các bạn thấy đấy điểm tì tay của máy rất là thích luôn nó được sự phủ lớp sơn nhám rất là mềm và mịn trackpad của dòng uh, ờ, Dell Lightyear 7480 này cũng rất là mượt mà độ chính xác cao uh, nó không có khác nhiều so với uh, các thế hệ trước Đánh giá về cấu hình về hiệu năng của chiếc Delta 7480 này Nó một dòng máy ờ, có được trang bị cấu hình là chip Intel Core Long 7300U Một thế hệ chip đầu cao, ờ, thế hệ thứ bảy Rất là tốt, xử lý các tác vụ nhanh, mượt mà Ngoài ra nó còn trang bị ờ, bộ nhớ RAM, bộ nhớ RAM 8GB giúp các bạn mở nhiều tác vụ cũng như các phần mềm mà không hề bị giật lag. Ổ cứng của dòng DL7480 này là ổ cứng M2 SSD M2 dung lượng 256GB giúp các bạn truyền tải dữ liệu ờ, đọc và ghi dữ liệu nhanh hơn đánh giá về pin của dòng Dell DLTU 7480 này thì theo như ờ, thông số mà nhà sản xuất đưa ra thì các bạn có thể sử dụng 7 đến 8 giờ đồng hồ liên tục mà không bị hết pin nó một điều cực kỳ tuyệt vời và rất phù hợp những ai làm công việc hay di chuyển nhiều mà ngại mang theo sạc Đánh giá tổng quan về chiếc Dell Latitude 7480 này thì là một dòng máy văn phòng cao cấp dành cho các doanh nhân. À, máy có thiết kế khá đơn giản, tuy nhiên vẫn mang những nét sang trọng đẳng cấp riêng của mình. Máy có cấu hình tốt và hiệu năng cao, à, rất phù hợp những ai yêu thích sự bền bỉ. Và tiếp theo chúng ta cùng nhau đánh giá về chiếc Dell Latitude 3390, một dòng máy cao cấp khác nữa của Dell Latitude đầu tiên chúng ta thể thấy là 3390 đeo Latitude 3390 vẫn có logo đeo sáng ở chính giữa uh, bề mặt cũng được phủ một lớp uh, sơn nhám khá là mềm mịn cảm giác sờ rất là thích tay và mát mát tay nữa uh, và đặc biệt nó không để lại dấu vân tay khi sử dụng có một điều khác một chút là các cách góc cạnh của 3390 được làm bo tròn hơn không vuông như dòng 7480 nữa và đặc biệt là các bạn thể thấy là bản lề được làm là bản lề đôi nhưng mà chiếc máy này có thể là xoay gập 360 độ đó Đây, em thể thấy giúp máy có thể ờ, chuyển trạng thái thành trạng thái như một dòng ờ, như một chiếc ờ, máy tính bảng khi các bạn quay gập lại đánh giá ở phía mặt đáy của chiếc laptop này thì đây là hai khe tản nhiệt của máy và hai loa được làm ở phía dưới này đánh giá thì uh, cái tản nhiệt thì mình thấy nó bé hơn một chút so với chiếc Dell Latitude 7480 và loa của dòng máy này thì cũng đánh giá ở mức uh, mức độ vừa phải thôi nói chung ở dòng máy uh, laptop văn phòng thì mình không đánh giá quá cao ở những chiếc loa của nó tiếp theo chúng ta có thể thấy là máy này được trang bị một màn hình đây là dạng màn hình gương và độ phân giải của màn hình này là độ phân giải à, Full HD 1920 x 1080 cho ờ, hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực, các giải màu sống động và chân thực, các màu sắc tươi tắn. Màn hình là màn hình cảm ứng các bạn nhé, giúp chúng ta có thể thao tác thuận tiện khi ờ, muốn xoay ờ, gập lại và sử dụng như những chiếc tablet. về bàn phím của giờ chiếc máy này thì mình đánh giá nó hơi khác một chút so với chiếc 7480 phím và hành trình phím nó không được uh, gọi là độ nảy nó không được cao bằng tuy nhiên thì ờ, mình đánh giá vẫn là một dạng bàn phím khá là tốt độ nảy vẫn khá là ổn cho các bạn sử dụng uh, một cách thoải mái khi sử dụng uh, ngoài ra thì bàn phím còn được trang bị bộ đèn led uh, giúp các bạn uh, hỗ trợ các bạn làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng và cái đèn này các bạn có thể tắt hết sức đơn giản khi các bạn uh, nhấn tổ phím uh, FN và F10 là chúng ta có thể tắt bật bàn phím một cách dễ dàng tắt bật cái đèn led bốn phím check mark thì ở ờ, mức độ tương đối không phải là quá lớn tuy nhiên độ mượt và độ chính xác rất là cao sẽ về các cổng kết nối của chiếc máy này à đặc biệt thì cái này nó hơi khác một chút so với những cái khác đấy là cái nút nguồn lại nằm ở phía cạnh này chứ nó không phải là ở phía trên như những ờ, chiếc máy laptop thông thường khác các cổng kết nối của máy vẫn được khá là giữ khá là uh, cơ bản như là cổng uh, khe đọc thẻ như SD này đây là cổng kết nối USB bên này là một cổng tai nghe 3.5 hai cổng kết nối USB nữa một cổng HDMI và cổng kết nối Type-C cuối cùng là cổng kết nối sạc xét về hiệu năng của chiếc Dell Latitude 330 này thì nó cấu hình là chip in theo coi 5 8250 một ờ, chip thế hệ mới có tốc độ xử lý khá là tốt giúp các bạn làm nhiều công việc cũng như các tác vụ một cách mượt mà bộ nhớ của RAM là bộ có bộ nhớ RAM là 8GB ổ cứng là ổ cứng SSD 512GB giúp các bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu mà không lo về ờ, tải dữ liệu hay là cài đặt phần mềm bị ờ, hết lưu trữ dữ liệu của cứng đánh giá chung lại thì chiếc ờ, Dell Latitude 3390 này là một dòng máy cao cấp của Dell Latitude cấu hình phù hợp với các bạn làm công việc văn phòng và độ bền rất là cao ở ngoài ra thì cộng với khả năng ờ, xoay gập 360 độ cùng màn hình cảm ứng giúp các bạn có thể là sử dụng như một chiếc tablet khi ờ, các bạn muốn ờ, ngồi sử dụng giải trí xem phim và nghe nhạc đánh giá tổng quát về chiếc Dell Latitude 3390 này là mình theo như gái dân mình là một dòng máy cao cấp của Dell Latitude với cấu hình hiệu năng tốt độ bền bỉ cao và ngoài ra nó còn có Ờ, khả năng xoay gập 360 độ giúp các bạn có thể là sử dụng nó giống như một chiếc tablet và video đánh giá về dòng Dell Latitude của vt 8 ngày nay xin phép đã tạm dừng tại đây rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như góp ý của các bạn các bạn có đóng góp xin vui lòng comment ở phía dưới video này hy vọng rằng các bạn à, đừng quên like share và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo